Xin chào à, toàn thể anh em nhé Đấy, Cái video này lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ tài xỉu trong Bộ tài xỉu trong suốt Đấy, thì Cái bộ tài xỉu trong suốt này thì uh, hiện tại bên cơ sở tôi đang uh, cung cấp và bán xỉ lẻ cho anh em Đấy, cho anh em nào mà có hứng thú chơi cái bộ hột tài xỉu uh, trong suốt này Đấy, thì ờ, nói chung là cái bộ tài xỉu trong suốt này khi mà anh em đi lắc tài xỉu hay là anh em đi đánh tài xỉu bịp ở bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em ờ, chơi được cái bộ hồn tài xỉu này anh em không cần phải anh em thử tăng tích cái gì cả Đấy, chính vì lý do đó mà ngày hôm nay tôi làm video này mà tôi không cần phải mang nam châm nước muối hay là uh, dọn đèn ra cho anh em nhé Đấy. thì cái bộ hột này thì anh em nó là cái bộ hột tài xỉu trong suốt nhá đấy nó trong suốt luôn anh em nhìn thấu luôn thế thì anh em ờ, nào mà biết cái bộ hột này rồi thì là anh em cũng đã biết đấy, ở casino người ta đánh rất là nhiều những cái bộ hột này nhưng mà ở Việt Nam thì anh em lại không chơi cái bộ hột tài xỉu này đấy thì cơ sở tôi cũng ờ, làm ờ, cái bộ tài xỉu trong suốt này để giới thiệu cho anh em đấy thì <clears throat> những cái sân chơi nào mà anh em chơi cái bộ hột à, tài xỉu trong suốt này thì là anh em có thể là liên hệ với tôi Đấy, qua cái số điện thoại trên màn hình thì à, anh em à, thử trải nghiệm cái bộ hột này Để anh em à, chơi nó xem là nó có hiệu quả hay không ấy thì những cái bộ hột này thì à, tôi vừa mới làm ra nên là nó vẫn chưa có chưa có được uh, chỉnh sửa hay là chưa được uh, làm qua để có thể có thể anh em đi lắc tài xỉu nó lắc theo ý muốn của anh em được đấy thì ờ, tôi mới chỉ làm xong một bộ hột tài xỉu này đấy, một bộ hột tài xỉu trong suốt này thì cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc thì ờ, nó sẽ đi rất là đều cho anh em thứ nhất là đi đều cho anh em này đấy, thứ hai nữa <clears throat> là cái bộ hột này nó nó đi theo ý muốn của anh em khi mà anh em biết cái cách lắc hay là biết cái à, cách mà anh em có thể là có thể đưa lên tài hay là anh em đưa xuống xỉu hay là anh em giữ cái hột tài xỉu trong suốt này Đấy, một cách à, hiệu quả nhất thì là khi mà anh em đến cơ sở anh em mua cái bộ hột tài xỉu trong suốt này hoặc là gửi về cho anh em thì tôi sẽ gửi cho anh em một cái video gọi là video hướng dẫn cái cách lắc à, hột tài xỉu trong suốt này Đấy, cách lắc hột tài xỉu trong suốt này và nếu mà anh em nào mà vẫn chưa tin hẳn thì anh em đến cơ sở tôi sẽ hướng dẫn cho anh em Đấy, hướng dẫn cho anh em tại cơ sở tôi để cho anh em có thể lắc được cái bộ hột tài xỉu trong suốt này Đấy. cái bộ hột tài xỉu trong suốt này thì nhất nói về tăng tích của nó thì là anh em thấy hoàn toàn không đang rồi Đấy. và thứ hai nữa là cái cách đi của nó như thế nào Đấy. cái cách lắc của cái bộ tài xỉu trong suốt này nó ra làm sao thì là anh em vẫn chưa biết thì anh em xem hết cái video này thì anh em sẽ thấy được là cái hiệu quả của nó nó mang lại cho anh em khi mà anh em đi lắc tài xỉu nó cho anh em cái tỷ lệ thắng 7 80 phần trăm nhé thì uh, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em 10 chén 10 chén thì uh, à, 10 chén này tôi dùng cái cách lắc bình thường để lắc cái bộ hồn tài xỉu trong suốt này xem là cái tỷ lệ đi của nó nó đi như thế nào Đấy, nó có đi đều hay là không cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em đi lắc cái thì thứ nhất bộ hột phải đều thứ hai nên là anh em có thể kiểm soát được cái bộ hột đấy anh em lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em anh em giữ tài giữ xỉu đấy. để anh em có thể giữ cầu anh em ăn được tay con nó hiệu quả hơn đó và thứ ba nữa là cái bộ hột này khi mà anh em lắc nó phải có tỷ lệ ra bảo nhá phải có tỷ lệ ra bảo tay cái rất cần những uh, những cái chén nào mà nó ra bảo thì đây bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em 10 chén 10 chén lắc uh, bằng cái cách lắc bình thường thôi còn theo nữa tôi sẽ lắc cho anh em là giữ tài giữ xỉu Đấy, giữ tài giữ xỉu thì uh, cái cách giữ tài giữ xỉu thì anh em cứ đến cơ sở hoặc là anh em mua cái bộ hột này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em hoặc tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái, cái cách lắc sau nhé thì uh, anh em theo dõi video này để biết được cái cách lắc và biết được cái cái cái hiệu quả của bộ hột này khi mà anh em sở hữu nó xỉu này 145 vẫn xỉu 145 này Đấy, tài này 446 246 xỉu này tài này tài này xỉu này 80 phần trăm nó về xỉu Đấy, xỉu bão tam bão tam anh em nhé thì bão tam bão tứ này thì anh em hay đánh liên tài Đấy, hay liên tài nhưng một cái bộ hột này thì anh em cứ lắc bình thường xem là cái xem là cái cái bộ hột này nó né được những cái chén phẳng hay không nhá à, né được những cái né, né được những cái thứ hột khó hay không một hai năm vẫn xỉu anh em vẫn ăn tiền Đấy, tài xỉu Đấy, xỉu hai ba năm Đấy, tôi đã test cho anh em à, một số chén để cho anh em thấy được cái cách đi của bộ hột này mà anh em lắc là lắc cách lắc bình thường thôi nha Đấy. thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, cái bộ hột tài xỉu trong suốt này mà tôi đã làm qua và tôi đã cân chỉnh sửa lại cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em nhé nó đi theo muốn của anh em thì nó đi theo muốn anh em như nào thì anh em cứ đi cơ sở tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đó thì bây giờ tôi và tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em giữ xỉu về đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nó có tỷ lệ 7 đến 80 phần trăm anh em có thể là giữ được Đấy, giữ được tài giữ xỉu tất nhiên rồi nó phải có chế phạt chứ không phải không có chế phạt xỉu hai hai năm một ba năm hai ba bốn hai ba ba đó thì cái chén này nó lên ờ, bốn năm năm thì uh, lên tài tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em ba năm sáu tiếp tục giữ tài cho anh em hai ba sáu tiếp tục vẫn giữ tài cho anh em nhé 456 thì cái chén 456 này là cái thế hột khó thế hột này là bắt buộc là anh em phải cho đường xỉu đấy nói chung là tùy từng sân chơi thôi có sân chơi thì anh em vẫn đánh tài bình thường anh em đánh xỉu bình thường đấy. thì à, đa số là anh em à, vẫn đánh tài cái chén này thì à, xin phép anh em là tôi sẽ không giữ nữa và tôi sẽ đưa cái thế hột này nó về xỉu đưa về xỉu rồi tôi sẽ đưa lên tài hai ba bốn đúng không anh em rất là hiệu quả giờ tôi sẽ cho lên tài bốn bốn sáu đúng không anh em rất là hiệu quả luôn đấy thì cái bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu trong suốt mà bên tôi mới cho ra mắt anh em để anh em nào mà muốn uh, có bộ hột này để anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình thì đảm bảo với anh em luôn khi mà anh em đến cơ sở thì anh em sở hữu cái bộ hột này sân chơi của anh em chơi được là anh em sẽ lắc được cái bộ hột tài xỉu trong suốt này nó đi theo ý muốn của anh em đấy thì cái bộ hột này nó là cái bộ hột mới nhất hiện nay và mới nhất tại cơ sở sơn tài xỉu đấy. thì anh em là muốn uh, sở hữu cái bộ hột này và cái đồng cách lắc của cái bộ hột tài xỉu trong suốt này thì anh em đến cơ sở cơ sở tôi ở bến xe miền Tây đấy, thì anh em đến thì tôi sẽ ra đón anh em đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em